Các em học sinh lớp 8 thân mến, hôm nay cô Trò mình lại tiếp tục ôn tập về phân thức đại số. Hôm nay cô chuyển sang dạng bài tiếp theo, đó là bài rút gọn phân thức. Thì để rút gọn được phân thức thì các em phải nắm chắc cho cô hai tính chất cơ bản của phân thức. Đấy, cô nhắc lại thì hai tính chất cơ bản của phân thức. Tính chất đó là gì? Tính chất thứ nhất là ta có thể nhân cả từ và mẫu của một phân thức với một đa thức khác không thì ta được một phân thức mới bằng phân thức đã cho. Đấy. Nhưng trong quá trình làm bài bằng rút gọn phân thức thì chúng ta lại thường làm theo chiều ngược lại đó là nếu ta có a nhân có phân thức là a nhân m trên phân thức b nhân m thì ta sẽ bằng một phân thức đơn giản hơn đó là a trên b đấy nhưng mà rút gọn phân thức là ta sẽ dùng tính chất cơ bản của phân thức để biến đổi các phân thức này thành một phân thức mới bằng nó nhưng đơn giản hơn đấy, chúng ta hiểu chưa đấy còn tính chất thứ hai là ta có thể thì ta cũng được một phân thức mới bằng phân thức đã cho các em ạ Đấy. hai tính chất này chúng ta sẽ sử dụng trong quá trình làm bài toán rút gọn phân thức các em nhé bây giờ chúng ta sẽ làm câu a ta có 12x bình y bình trên 8x y mũ 5 Đấy. Thế giờ để rút gọn được phân thức này thì chúng ta phải tìm xem cả tử và mẫu có nhân tử chung là sau đó chúng ta sẽ chia cả từ và mẫu cho nhân tử chung đúng không nào thì học cái bài phân tích à, đa thức thành nhân tử rồi bằng cách đặt nhân tử chung rồi đúng không cái bài làm đó chúng ta cũng phải tìm nhân tử chung của các hạng tử thì ở đây chúng ta lại tìm nhân tử chung của tử và mẫu các em ạ đấy nó cũng gần như tương tự như thế và bạn nào học chắc kiến thức phần phân tích đa thức thành nhân tử thì dạng bài này các bạn giải quyết rất là tốt rất là nhẹ nhàng đấy bây giờ chúng ta tìm là 12 và 8 có chung nhân tử là số là mấy em ước chung lớn nhất của 12 và 8 chính là 4 em ạ vậy cô phải làm xuất hiện ra số 4 nhé số 4 làm xuất hiện ra bây giờ về biến là x bình phương ở đây có x vậy có nhân tử chung là x đúng không à có chung là x đây là x đây là x y mũ 2 đây y mũ 5 có chung là y mũ 2 về y mũ 2 nhân với bây giờ ta mới tính toán này thế bây giờ đây chúng ta có 12 rồi mà đây là 12 mà đây ta có 4 rồi vậy thì 4 phải nhân thêm mấy để bằng 12 đó là nhân thêm 3 đúng không ở đây x bình mà ta lại mỗi x thôi vậy thiếu một x đây các em hiểu chưa hoàn toàn tương tự ở đây là 8 và đây là 4 thì đây chúng ta phải nhân lên mấy các em nhân đi 2 x ở đây hết rồi đủ rồi thôi y lên mũ 5 mà y đây bình thì phải nhân lên đi mũ 3 đấy bây giờ cô viết gọn gàng lại nhá thì nó sẽ là bằng 3 x này nhân với 4 x y bình đây ở đây sẽ là 2 y mũ 3 nhân với 4 x y bình cô ghép mỗi x bình lại để các em nhìn cho rõ vậy a nhân m trên b nhân m theo tính chất cơ bản của phân thức thì nó sẽ bằng a tức là 3x trên b là 2x mũ 3 Đấy. và các em quan sát thấy phân thức yêu ba với cao này phân thức cuối cùng chúng ta thu gọn thì nó sẽ gọn gàng hơn cả từ mẫu gọn hàng hơn rất nhiều so với phân thức ban đầu làm như vậy ta gọi là rút gọn phân thức đấy các em ạ rút gọn phân thức này kết quả của được chưa chúng ta hình dung ra cách rút gọn phân thức chưa à, để hiểu hơn nữa chúng ta tiếp tục làm những bài khác nhé bài b bài b là trên 15 xy x cộng y tất cả mũ bay Đấy. vậy ta thấy rằng là cả đa thức ở tử và đa thức ở mẫu đều đã đưa được về nhân tử rồi đúng không bây giờ chúng ta chỉ tìm nhân tử chung của nó nữa là được đấy bây giờ 20 và 15 chúng ta tìm số trước có thừa số chung là mấy em chính là năm thấy không nào viết năm tử viết năm mẫu cũng viết năm luôn đây các cứ làm theo cô như vậy chúng ta sẽ hiểu nhá x với x đây x đây cô cũng viết x luôn y bình đây y cô cũng viết y y luôn đây còn cái bên x cộng y dưới đây cũng x cộng y cô viết luôn x cộng y đây của x cộng y bây giờ chúng ta mới xem là còn cái gì cá nhân tiếp theo đây là 20 mà đây là 5 thì đây còn 4 phải không nào đây là x y mà đây là xy bình thì chúng ta phải nhân với y x cộng y cộng y đầy đủ rồi thì thôi Câu từ đến ý tiếp theo 15 mà đến 5 thì còn 3 X, Y, đây Y đúng rồi X cộng Y mũ 3 mà đây X cộng Y mũ 1 Vậy còn X cộng Y tất cả mũ mũ 2 Vậy bây giờ bằng Đấy Vậy thì dựa vào tính chất cơ bản Phân thức chúng ta thấy là A nhân M trên B nhân M thì sẽ bằng A trên B Tức là bằng 4Y trên 3 X cộng Y tất nghĩa là chúng ta đã rút gọn sau phương thức này Đấy. và chúng ta nhớ cho cô một điều là khi rút gọn khi tìm nhân tử chung của tử quả mẫu chúng ta phải tìm cho nó triệt để đấy chứ chúng ta không tìm nếu chúng ta tìm không triệt để chúng ta lại tiếp tục phải rút gọn thêm một bước nữa hiểu chưa nào đấy chúng ta chuyển qua câu C em nhé câu C ta có 20 x bình trừ 45 trên 2 x cộng 3 tất cả bình phương đấy thì quan sát câu c chúng ta thấy rằng là mẫu của nó đã viết dạng nhân tử nhưng tử của nó lại chưa viết dạng nhân tử như vậy nếu như chúng ta để thế này thì làm sao giúp bọn được phải không nào vậy bây giờ chúng ta phải phân tích cái tử này ra nhân tử của em ạ đấy và cái việc phân tích đa thức thành nhân tử thì chắc chắn là các bạn học sinh đã làm thạo rồi đúng không các em học sinh của cô chắc làm thạo rồi cô đã hướng dẫn phần đó rất là kỹ phải không nào bây giờ ta sẽ vận dụng vào đây để làm nhé ta nhắc là 20 các em có thể nhắc ra ngoài giấy nhá 20 x bình trừ 45 đặt nhân tử chung là 20 45 nhân tử chung là 5 bên trong sẽ là 4 x bình phương trừ 9 đấy chúng ta lại thấy là 5 thì đến nguyên 4x bình này là 2x tất cả bình trừ 9 này chính là 3 bình đó chính là hàng đẳng cấp A bình trừ B bình Đấy, vậy nó sẽ bằng gì? A trừ B là 2x trừ 3 Nhân A cộng B là 2x cộng 3 Đấy, chúng ta hiểu chưa? Vậy chúng ta chỉ biết kết quả này vào thôi nhé Đấy, cái việc phân tích đa thức thành nhân tử bây giờ là công cụ phụ rồi Chứ không phải là các bài toán là ghi là hãy phân tích đa thức sau thành nhân tử nếu đề bài như vậy chúng ta phải trình bày cả cái này phải đúng không đấy bây giờ chúng ta đi rồi vậy cái này sẽ bằng 5 nhân 2 x trừ 3 nhân 2 x cộng 3 Đấy, bạn nào cảm thấy đuối quá chưa hiểu cái này thì các bạn hãy tìm lại cái video phân tích đa thức thành nhân tử của cô nhé Đây, đó là 2x cộng 3 tất cả bình phương Như vậy có nhân tử chung là 2x cộng 3 phải không em? Như vậy sẽ là 5 2x trừ 3 rút gọn cho hãy cộng ba đi thì còn hai x cộng ba à, đây là kết quả cuối cùng em ạ đấy hoàn toàn tương tự chúng ta sẽ làm bài d nhé bài d ta có x bình phương cộng 5x cộng 6 trên x bình phương cộng 4x cộng 4 thì chúng ta thấy rằng là phân thức ở câu dê này cả từ và mẫu của nó đều chưa đưa về dạng nhân tử đúng không mà muốn rút gọn phân thức thì chắc chắn phải đưa từ của mẫu ra dạng nhân tử để chúng ta tìm nhân tử chung đấy bây giờ chúng ta hãy phân tích cho cô từ của mẫu này ra nhân tử nào đấy công việc này rất là dễ dàng rồi phải không các em còn nhớ không x bình cộng 5 x cộng 6 phân tích như thế nào nhỉ à hôm trước cô dạy các em phân tích như thế nào đấy à, chúng ta phải tách 5x này thành mấy x cộng mấy x sao cho nhân là bằng 6 nhân 1 là 6 5 sẽ bằng 3x cộng 2x x bình phương cộng 3x cộng 2x cộng 6 đấy cô đã dạy phương pháp rồi đấy thì sẽ bằng x đặt ra ngoài cộng 3 hai cái này đặt hai ra ngoài x cộng 3 vậy sẽ bằng x cộng 3 x cộng 2 đúng không? Vậy này sẽ là bằng x cộng 3 x cộng 2 Đấy. còn cái mẫu thì có thấy gì không cái mẫu chính là cái hằng đẳng thức x cộng hai cả bình phương đúng không nào Đấy. thế mới thấy lý do vì sao khi học hằng đẳng thức hay là khi học phân tích đa thành nhân tử cô bỏ cái phần này rất rất quan trọng bạn nào tốt những phần đó mới học được những phần sau này đấy và bây giờ chúng thấy có nhân tử chung là x cộng hai x cộng ba x cộng hai ở đây x cộng 2 tất cả mình chính là x cộng 2 x cộng 2 rút gọn x cộng 2 x cộng 2 còn x cộng 3 trên x cộng 2 đấy và làm như vậy chính là chúng ta đã hoàn thành xong một bài tập rút gọn bốn cái phân thức này đấy. bây giờ ta sẽ chuyển sang bài thứ hai các em nhé các em thân mến chúng ta chuyển sang bài thứ hai các em nhé cũng là bài toán rút gọn thông số phân thức đấy chúng ta đi từ bài A là 12 tháng 3 y bình trên 18 x y bình đấy bài này thì rất là dễ rồi phải không nào cô muốn đưa lại cho các em để một số bạn mà tiếp thu chậm để chúng ta ôn lại nhé đấy câu A nào A ta có 12 x mũ 3 y bình trên 18 x y bình phương em hãy tìm cho cô bộ ước chung lớn nhất của 12 và 18 nào đó có phải là 6 không nhỉ à đó chính là 6 em nhé cái ghi đây là 6 mà tử có 6 mẫu có 6 x mũ 3 x thì chúng ta có nhân tử chung là x y bình y bình thì đây sẽ là y bình y bình đúng không bây giờ nhân thêm mấy nữa chúng ta tính toán 12 đây là 6 thì phải nhân thêm 2 để 6 nhân 2 bằng 12 ở đây x mũ 3 mà đây là x thì đây phải nhân với x bình phương đúng không y bình đây hết rồi đủ rồi thì thôi nhá đây là 6 x y bình phương và đây là 18 y bình phương vậy phải nhân thêm 3 nữa để thành 6 x 18 y bình phương được chưa vậy cả từ mẫu đều có thừa số nói chung là 6 x y bình và 6 y bình chúng ta rút gọn đi theo tính chất cơ bản của phân thức thì nó sẽ bằng phân thức là 2 x bình phương trên 3 đây chúng ta bài trước có bạn nào chưa hiểu lắm được rồi chúng ta nghe lại bài này chúng ta sẽ hiểu hơn được không nào chúng ta chuyển qua câu B và chúng ta thấy rằng là ở trên tử của chúng ta nó chưa phải là có dạng nhân tử thì giờ chúng ta sẽ phân tích cái đa thức đó chuyển về dạng nhân tử mà cái đa thức bình trừ bốn đích này nó nhẹ nhàng quá phải không nào chúng ta đặt nhân tử chung là ra đấy đây đặt nhân tử chung x ra ngoài trong sẽ là x trừ bốn, ở dưới là 5 x như vậy ở trên tử cũng có nhân tử là x dưới mẫu cũng có nhân tử là x nên chúng ta sẽ rút gọn x với nhau vậy kết quả sẽ bằng x trừ bốn trên chuyển 5 đấy như vậy đối với cô A cô B là những bài toán rút gọn phương thức dễ dàng nhất nhẹ nhàng nhất đúng nào bây giờ chúng ta chuyển câu C 9x x trừ 2 bình phương trên 4 nhân 2 trừ x thì chúng ta quan sát thấy rằng là câu C này tử cũng đã có nhân tử và mẫu cũng đã ra nhân tử rồi phải không? Nhưng bây giờ chúng ta xem là nhân tử chung và tử và mẫu là như thế nào? Đấy, số 9 và số 4 thì nó là hai số nguyên tố cùng nhau cho nên là nó không có ờ, hở số chung nào khác rồi đúng không? Chỉ là một thôi thì chúng ta bỏ qua. x ở đây trên này không có x. Chúng ta lại quan sát này, tinh ý một chút. Ở đây là x trừ hai tất cả bình phương nhưng đây là hai trừ Như vậy hai cái này nó không thực sự là giống nhau nhưng chúng ta có thể biến đổi cho nó giống nhau. Đúng không các em? Vậy chúng ta có thể làm sao? chúng ta có thể biến đổi hai chữ x này bằng x trừ 2 hoặc biến đổi x trừ 2 này bằng 2 chữ x. Đúng không? Đấy, thì đối với các học sinh thì cô thấy các em thường có thói quen là hai chữ x này các em thường biến đổi thành x trừ 2 trên không hai biến đổi thành x trừ 2 này thành 2 chữ x. Đấy, thì biến đổi như thế nào thì kết quả cũng ra giống. Ở đây cô sẽ giảng cho các em là hai cách biến đổi để các em thấy rằng là hai cách đó phải ra cùng một kết quả. Đấy. Bây giờ cô sẽ biến đổi thành x trừ 2 nhé Vậy x trừ 2 trên đây cô để nguyên 9x nhân x trừ 2 tất cả bình Học ở bài đổi dấu của phân tích đa thức thành nhân tử rồi 2 trừ x mà muốn thành x trừ 2 thì làm như thế nào? Thì đằng trước của nó đặt dấu dấu trừ là xong Phải không em? Tới đây chúng ta đặt dấu trừ nhá Người ta đặt trừ, cô đặt đấy đằng trước luôn trừ 4 ra ngoài Thành x trừ 2 Đấy. Vậy có nhân tử chung là x trừ 2 Chúng ta rút gọn cả tử và mẫu cho nhân tử chung x trừ 2 Sẽ thành là 9x nhân x trừ 2 trên trừ 4 Đấy. Nhưng mà bình thường chúng ta không nên để dấu trừ ở dưới tử ở dưới mẫu đúng không nào chúng ta chuyển lên tử và cô muốn dấu dấu trừ đi thì cô đưa cái trừ vào đây thì nó sẽ thành 9x nhân 2 trừ x trên 4 đây bây giờ cách thứ hai là cô chỉ làm ra nhắc cho các em thấy thôi đó là x trừ hai này cô biến thành hai trừ x nhưng ở đây là mũ trăm các em ạ đấy cho nên là cái x trừ hai tất cả bình phương này cũng bằng luôn hai trừ x tất cả bình phương bởi vì hai số đối nhau thì bình phương lên chúng sẽ bằng nhau người ta hiểu chưa cho nên là x trừ hai bình phương bằng hai trừ x bình phương bây giờ cô thay thế vào đấy luôn đấy như vậy ta có là 9x nhân x trừ hai tất cả bình phương trên 4 nhân 2 trừ x. Đấy. Vậy sẽ bằng 9x nhân x trừ 2 tất cả à, 2 trừ x này đồng với 2 trừ x. 2 trừ x tất cả bình phương trên 4 nhân 2 trừ x. Đấy. Như vậy có nhân tử chung là 2 trừ x. Đấy. Chúng ta rút gọn cho 2 trừ x kết quả là bằng 9x nhân 2 trừ x tất cả chia mấy? À chia của 4 mình ta thấy hai cái quả này là thế nào? À nó giống nhau đúng không? Vậy thì các em thích đổi thừa số ở mẫu cũng được mà đổi từ cũng được các em nhé. Không phải máy móc để làm học toán là chúng ta không máy móc và chúng ta sử dụng toàn bộ các kiến thức kỹ năng chúng ta có được để giải quyết một bài toán. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu D. Cô xóa cái này đi, chúng ta để làm một cách. Câu D ta có 45x nhân 3 trừ x trên x trừ 3 tất cả mũ 3 Đấy. Thì ở đây chúng ta quan sát thấy nó tương tự như câu C Ở trên là 3 trừ x, ở dưới là x trừ 3 tất cả mũ 3 Thì chúng ta phải đưa cái 3 trừ x này thành x trừ 3 các em ạ Đấy, chúng ta đưa này Vậy bằng 45x để nguyên trừ x này muốn thành x trừ 3 thì phải đặt dấu trừ đằng trước và yêu trừ tôi đưa cho cái số 45 này nó gọn sẽ nhân với x trừ 3 Đấy. ở dưới mẫu là x trừ 3 tất cả của 3 cô viết thành là x trừ 3 tất cả bình phương nhân x trừ 3 bây giờ chúng ta sẽ rút gọn cả tử còn mẫu cho x trừ 3 thì trên tử còn mấy còn trừ 45 x dưới mẫu còn x trừ 3 tất cả bình phương đấy như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài giúp gọn phân tích này đấy. thì qua bài C bài D cô muốn nhắc nhở cho các em một điều là chúng ta đôi khi còn phải đổi dấu theo quy tắc đổi dấu các em đã biết để chúng ta làm xuất hiện nhân từ chung của cả từ và mẫu rồi chúng ta mới rút gọn các em nhớ chưa đấy bây giờ cô sẽ chuẩn bị thêm cho các em một số bài tập nữa để các em làm nhé các em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em Thì ở nhà là các em phải cố gắng để chúng ta luyện Chúng ta làm các bài tập này, chúng ta luyện lại những kiến thức cô dạy nhé Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo